thì giải đặc biệt nó hôm nay ra 05 nhất to thì ra 28 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều đấy đồng không đồng nào và đít nào bị câm cả cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 79 và 67 các bạn nhé đặc biệt thì ra 05 rồi và 05 thì cũng không ngoài cái dự, dự đoán mình dành cho các bạn ở trên video ngày hôm qua các bạn nhé hôm nay chúng ta lại chiến thắng rực rỡ với cái cái đề chạm ừ, à, cái đề 05 đó mình sẽ mở lại cái video cho các bạn xem nhé đó hàng ngày thì mình cũng sẽ đều mở lại cho các bạn xem và video của mình ấy thì uh, trên này cái đẳng cấp của nó cũng rất là ok khi mà chúng ta cũng đã ăn thông khá nhiều ngày rực rỡ rồi các bạn nhé đó rất là ok thì à, đây mình sẽ mở lại cái cái cái video ngày hôm qua mình làm cho các bạn thì hôm qua mình cho, bắt cho các bạn đề chạm năm đó bạn nào mà đã hoan hỉ bạn nào đã trùng máu và theo mình à, suốt trong thời gian qua thì các bạn thì cũng đang về bờ rất là rực rỡ rồi đó cũng đang chiến thắng tất cả trên các phương diện nhá thì ngày hôm nay thì chúng ta đã ăn được à, đề chạm năm và ăn được đề không năm rất là ok đúng không các bạn thì bạn nào mà đã

đã đã trùng máu đã theo mình suốt cái thời gian qua thì các bạn có thể để lại bình luận xuống bên dưới để à, để mình có thể là chia vui và chúc mừng các bạn nhé hy vọng mình cũng có thể đồng hành các bạn trong thời gian dài hơn nữa và hy vọng là mình cũng có thể là đưa các bạn về bờ một cách rực rỡ hơn nữa à, với cả bạch thủ lô vip nhé đấy ngày mai thì mình sẽ cố gắng là là nối lại được cái cầu bạch thủ vip và sẽ tiếp nối được cái cái cái đề chạm này để cho các bạn về bờ bến an toàn các bạn nhé đó các bạn đẳng cấp của mình ok không ạ <laughs> khi mà chúng ta đã ăn thông liên tiếp rất là nhiều ngày luôn đó còn bây giờ thì Ờ, mình sẽ đi soi cầu cho ngày mai à, à mình cũng xin à, công bố nhật ký Zalo một chút nhé thì ngày hôm nay cũng niềm vui nhân đôi rất là nhiều lần khi mà ở trên video thì chúng ta ăn đề 05 mà trong dần để rút gọn còn Zalo thì các thành viên ở nhóm tư nương của mình những anh chị em bạn bè chú bác mà đã à, tin tưởng à, vào đã tin tưởng vào nhóm ấy thì ngày hôm nay thì cũng đã về bờ rất an toàn với độc thủ lô VIP 67 các bạn nhé hôm nay mình có chốt cho các thành viên ở nhóm tư nương của mình độc thủ lô VIP là 67 thì ngày hôm nay đồng thủ lô 67 cũng đã nổ rồi đó đã đưa các thành viên ở nhóm số nâng của mình về bờ bến rất là an toàn thế các bạn mà ai đang bị loạn cầu bí số thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo 0963236194 đó đây là cái số Zalo chốt số duy nhất ở trên kênh tập tương của mình còn bây giờ thì mình sẽ đi xoay cầu cho ngày mai để các bạn tham khảo này đây mình sẽ đi xoay cầu cho ngày mai cho các bạn đây ngày mai ngày mùng 2 tháng 1 mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 1 và chạm 3 độc thủ đề 1331